đi thì cho họ về thì đó, à, nó vâng. à, chặt chặt nhập qua qua mà mình để này qua cái đó mình để hết thì rồi à cái đó phải cho là sao là làm thôi mà chúng ta tôi hiểu là thì có những cũng là nó là mình có để nó là mình là không phải cần gan gì đó hôm nay sáng có cả đi cả nhà cả ý cũng cả tình bạn của bạn rồi ờ được không ạ à cũng là thôi còn đó thì nó

感谢各位，感谢支持大家，感谢各位嚟啊中嘅嚟嘅朋友先啦，感謝其他所有嘅啊方面嚟嘅朋友嚟呢個先好，誒能夠行醫，能夠行啊，能夠係用啱，能夠能夠嚟我啊，能夠嚟我大家先好，能夠sống, họ văn hơn, họ lùng mà, họ lùng mà, เราจะาที่สำคัญว่าเอาไว้ถึงเมื่อไหร่เราถ้าคุณวันใดเห็นใดคุณวันใดรู้ถึงใดให้แต่ที่คืออย่างเช่นว่าอะไรทางเด็กคนคนใดเห็นใดเออที่็ะไรทางเด็กนะย่อมเป็นแบบว่าถึงฟ้าที่ไห้สำหรับเราถึงฟ้าเราวันนี้เราขอให้เราขอภาษาให้เราเรียนภาษาหนังเป็นชาวพุทธภาษาอาพุทธภาษาถือถือคุณได้ไม่ได้ vì mà có Yule masa sibo, biar boleh tak tinggal, so biar boleh boleh tak tinggal tahu, được không ạ? Thì cơ thế, mà cơ thế, mà sải, mà sáng bóng này, sáng bên đây thì con nhớ, có chỉ biết sản phẩm quá, cuốn thứ, có cuốn thứ thì cứ, quần thứ làm được không, quần thứ không, à, cuốn vâng, trước quá nữa, trước đâu thì để tôi kéo, thì để thẳng đi, qua tôi không thì để thẳng đi, có sản phẩm không thì và xã hội là được tư ha và thì được xã được làm thế rồi nhớ để qua mình đây nữ thiên cơ áo mà nữ áo xã áo thì là một số đây có đây là một quả anh còn sắp đến anh có phải pha luôn đó chủ cô cô sở ngọc chủ hậu có thì là đi theo quả đó không để đến thủ ha thủ ha có thảo ha hay con ở cái đâu đó nó chỉ biến thân kia ha kia ha nó chỉ biến rồi kia ha tu sửa ha tu sửa ha nó chỉ có hay được cưới cho nên việc cả sẽ đến luôn con cá cái đó là không sai đó rồi cả tu trí á, eh, tu áo, số áo có thì là điều quả quan của quên quan của tôi thì từ từ quên à quan mình thì thiên hao quên quan mình thì thiên hao không còn thì là do bỏ số hao có các bạn lưu ý để để kiếm thế của các bạn lưu ý thì hết thế rồi cho bạn cái hao trở nên căn bản nó trở nên của hao để hao việc là hao hiện nay số hao đó hiện nay là hao này ะเนี่ยมันอีกอันเนี่ยมันมันเข้าหามันเข้าหาอะพูดที่มุดจับที่แขนตาเด็กว่าจะเนี่ยมันเกิดท้ายดูทที่ว่าอันเปลี่ยนมาการอาผูสูงผู้เรียนเพื่อในสารการผู้สูงบางีการครองบางครั้งครองก็ของเชื่อเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอย่างสมมติในสารผู้เรียนมาผู้เรียนกันมาแล้วว่าคนที่ทำใจหรือทำงจนี้ทำใจนี้ทำใจความแล้วก็ระเบิด với có cái nhận thức giải quyết sự cố à có thể có học học của nhà trường đấy và như hậu quả của nhà trường đấy chứ hậu quả của nhà trường đấy trong cái sự đấy thì rồi là có nhận thức nhận thức nhận và mình sẽ được quan tâm mình sẽ được cái hành quản lý không và sẽ có điều đó đổi lên có học cái cán đổi lên có xoay cái cán đổi lên có học cái cán nó sẽ sau đó cái đó là có nó sẽ không tinh thần này ได้พ้นสิ่งที่บรารถนาได้เนาะจุกคนที่เหลือหมอยอมตั้งคิดการพวกเราเนี่ยคิดมาแล้วเอาความมาแล้วสังิดเพื่อการพ้นที่บอกว่พ้นยอมกับที่เหตุของเหตุเพระราทำทำมาหมอยอมตั้งคิดใหอยอมกับตั้งคิดข้อที่สองก็หมอยอมยอมจะตั้งคิดเออคนนี้เป็นที่บอกคนนี้คิดผิดแล้ว ตัวก็ผมตัวละอรสาอะไรตามที่ไหวแล้วตัวละอรสาเอออะไรยกความจำผิดอ่าก็ได้ช้าขอถามก็คือถามเอาอะไรนะเออความถามของเขาเออความอะไรผู้ที่ถือว่า ที่ความมีเขามี ที่ความมีคือคือที่ก็ตัวละความผ่านตัวละความผ่านเฉยเราที่ไหนก็ย้อนนอกเป็นทางที่เฉยเออก็ไหนก็ไหนคือถ้าแต่ขอที่ฉีดเนาะ เลยปัจจุทันมันจะว่าว่าประโยชน์ที่แท้มางในทางของปัจจุทีนปัทจ่มันมันจะกันความสิ่คขอเลยนะ ที่เหลืออะไรก็ว่าความพัการที่สามที่สออะไรยอมรับการที่สามที่สามในปรการนั้นที่สี่น้องแวนมาที่จังาล่าในปัที่มันจะกันพอมีสิ่งของในป็จจุบัพอจะทำงานเรียนรู้แล้ว hay là thành phố và cũng còn cái con sản phẩm của lá phong là phải có cái đẹp cô con cả cái cơ cái đẹp nhá bắt đầu làm trên làm lại người dân này phải như thế trong đó thì là người người chúng ta có lâm đăng ký lâm đăng ký không phải lâm đăng ký để có của anh mình chưa anh có hậu lỗi của lá phong là à của lá phong hậu lỗi của lâm đăng ký đây là lỗi lỗi của lá phong là ဘယ်ရောက်လို့လဲဘောဒီကမ္မာဟာဒီကရောက်ဒီကမ္မာနာဒီကမ္မာနာဘယ်လိုဒီဒီပေါ်နေ ที่ของเพื่อนเราบางทีเราเป็นหนังเด็กอาสาวบางทีก็ทำอะไรสามารถเสียหรือชื่อของเราที่เป็นอย่างมาชมวิวที่เพื่อนของเราเนี่ยนะวันของเราที่เป็นอย่างมาชมวิวที่เพื่อนของเราเนี่ยนะอาสาวรู้วิวที่เพื่อนของเราเนี่ยนะเขาบอกเป็นเด็กเป็นได้ไกลพวกเขาบอกเลยเป็นนะที่สามบอกว่า 법을 뭐 그렇게 되시게 그리고 지역적 단기 단위도 봐요. 법을 뭐 단기 그리고 아 지키는 거또 지키는 거 요리 보다 다 연락 단기 지키고 한번 단위나 이거 잡nhau có sự may mắn khởi thì đã tập đó đến trường hợp năm đó thầy có được gọi của ta mình khi đang được gọi là cầu thần tham sở tham diễn baik, ada yang mau

và các em con có thể đủ các thời gian cho những cái ghi nhận đi con sẽ con sẽ con sẽ thể con thì là cái này có nhân thể đi thế thì đi con con sẽ sửa để để tự được con trong này chủ đề là con là sao rồi thì là cái sự phát triển ta người chủ không có thể nắm cả chủ không có thể gì nữa đây là cái này là chủ ý còn วกนี้ก็มีการรู้ที่ฝากเกี่ยวกับอะไรนะยาสูงก็จะมาทำให้เราแบบที่ก็ทำแก่เรานะยาสูงเนี่ยที่ก็มีตั้งแต่วันนะที่สูงเนี่ยที่สูงไม่ดีได้ฝากก็ทุกเอวนะก็ดีมาได้ก็เป็นอะไรก็มีเกี่ยวด้วยนะฮะแล้วก็มีเกี่ยวด้วยมีการรู้ที่ฝากเกี่ยวกับอะไรเขียนรู้ถูกเขียนรู้เออก็เขาก็มีการรู้ที่ก็เพื่อทำแก่เราอะไรนะเออ Yeah. cái xã hội là bạn cảm ơn phải phát triển và tôi là chúng ta cảm ơn yêu anh chúng ta có chúng ta phải thực hiện và chúng tôi thì bao giờ cũng chỗ này rồi à để cái nhận bạn phải chúng ta yêu anh à để tôi tất cả những nga tất cả những nga có bao nhiêu rồi những phát nhiều đó à như là trong năm trước thì đó là những cái đó và nó chưa bao nhiêu gì nữa nhiều vấn đề thành có cái bao nhiêu gì thôi à thành có cái xã có là khả năng hậu trong việc phải có tu hành minh cho để họ thì à, thằng này đó là cái này là việc của ông vua này họ là thì là trong chúng ta họ là trong sản xuất ra sẽ để sản phẩm mà từ qua từ qua từ chúng ta sẽ để là những cái mà tôi như là đến rồi sau sau ông kia đổ sau cái gì đổ á sau cái hàng đổ từ qua từ qua thế tôi thì nó này rồi này thì Puji pujian, puji pujian, saudara